Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. AO Smith chọn ứng dụng công nghệ Mineral AO để không khí lọc mà còn đồng hành cùng sức khỏe của cả gia đình. Máy lọc nước AO Smith chọn ít, lọc nhiều.